Phú Quốc là hòn đảo tươi đẹp của tỉnh Kiên Giang, nằm trong khu vực Vịnh Thái Lan, gần với biên giới Campuchia, được rất nhiều du khách trong và ngoài nước đánh giá cao bởi vẻ đẹp nguyên sơ của bờ biển trong xanh, trải dài cát trắng cùng cảnh thiên nhiên ngoạn mục các cánh rừng nguyên sinh cổ thụ cùng hệ sinh thái động thực vật vô cùng đa dạng. Nếu bạn chưa biết đi đâu khi đến Phú Quốc thì hãy tham khảo 10 địa điểm sau đây nhé. 1. Bãi sao Đến với đảo Ngọc Phú Quốc, du khách không thể bỏ lỡ bãi sao. Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Phú Quốc. Gọi là bãi sao vì mỗi khi màn đêm buông xuống, có hàng chục ngàn con sao biển di chuyển lên bờ cát trắng, nên người dân đã đặt tên cho nơi này là bãi sao. Tới đây, bạn sẽ được thưởng thức bãi cát trắng tuyệt vời, nước biển trong xanh cùng với khí hậu trong lành, mát mẻ. Bạn sẽ thấy cực kỳ thư thái khi tới bãi sao. Vẻ mộc mạc nhưng không kém phần thơ mộng lãng mạn cũng là một đặc điểm thu hút khách du lịch. Đặc biệt, nếu muốn có một không gian lãng mạn thì đây là lựa chọn số 1 cho các cặp tình nhân khi tới đảo Ngọc Phú Quốc. 2. Quần đảo An Thới Đến với quần đảo này, bạn có thể đi thuyền du ngoạn ngắm biển trong xanh, ngắm những hòn đảo xinh đẹp. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng là ba từ mô tả chính xác nhất vẻ đẹp của biển đảo nơi đây. Một thú vui mà không vị khách nào bỏ lỡ khi có dịp tới quần đảo An Thới, đó là trải nghiệm tour câu cá trên thuyền. Những con cá câu được chính là bữa trưa của các du khách trên thuyền các bạn sẽ được tận hưởng thành quả lao động của mình ngay sau khi hoàn thành công việc. Ngoài ra, bạn có thể tắm biển cũng như lặn ngắm san hô ở đây bởi Phú Quốc nổi tiếng với những dải san hô dài và đẹp nhất Việt Nam. 3. Nhà tù Phú Quốc Việt Nam được bạn bè thế giới biết đến và ngưỡng mộ vì có truyền thống đấu tranh chống giặc từ lâu đời – Vậy nên, những di tích về những trận chiến luôn để lại dấu ấn mạnh mẽ mỗi khi du khách ghé thăm. Nếu bạn là người muốn khám phá, ôn lại hào khí dân tộc thì mời bạn đến với khu di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc. Đây là điểm tham quan hấp dẫn nhiều khách du lịch, nhất là khách du lịch nước ngoài. Năm 1996, nhà tù Phú Quốc chính thức được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và bắt đầu mở cửa đón du khách đến tham quan. Nhà tù Phú Quốc tái hiện lại rất chân thực cảnh giam giữ cũng như các hình thức tra tấn giả mang của đế quốc thực dân đối với các chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bạn sẽ không khỏi nghẹn ngào xúc động trước ý chí kiên cường, sự dũng cảm, lòng yêu nước của các chiến sĩ anh hùng Việt Nam thời bấy giờ. Ở bên trong có nhà trưng bày hiện vật 2 tầng và ngoài trời là khu trưng bày những hiện vật nguyên gốc tới đây tham quan, du khách sẽ cảm nhận và hình dung một cách chân thật nhất về sự tra tấn mang rợ tại nhà tù Phú Quốc, nơi được coi là địa ngục trần gian trong thời kỳ chiến tranh, khiến người xem cũng phải kinh ngạc và hãi hùng về sự tàn ác của chế độ thực dân và đế quốc. Địa chỉ số 350 Nguyễn Văn Cừ, thuộc xã An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 4. Nhà thùng nước mắm Nhắc đến Phú Quốc, mà không nhắc đến nước mắm thì quả thật thiếu sót. Nếu bạn muốn tận mắt chứng kiến các công đoạn làm ra nước mắm ngon và nguyên chất thì hãy đến nhà thùng nước mắm nhé. Nhà thùng là tên gọi chung cho nơi diễn ra các hoạt động sản xuất thủ công nước mắm cốt đậm đặc trong các thùng gỗ lớn. Từ nước mắm cốt, người dân ở đây sẽ pha chế thêm để cho ra những giọt nước mắm vàng ươm với mùi cá cơm nồng đượm. Nước mắm Phú Quốc nổi tiếng nhờ độ đạm cao, màu sắc đẹp mùi vị thơm ngon rất đặc trưng. Du lịch Phú Quốc, bạn có thể tới tham quan các nhà thùng để được tìm hiểu quy trình sản xuất ra loại nước mắm vô cùng nổi tiếng đã tạo nên thương hiệu cho vùng biển đảo nơi đây. Bạn có thể tham khảo một số nhà thùng nổi tiếng tại đây. Nhà thùng nước mắm Khải Hoàng ở địa chỉ số 11 cầu Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nhà thùng nước mắm Phụng Hưng, đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 4, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nhà thùng nước mắm Thịnh Phát, đường 30, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 5. Vườn tiêu Phú Quốc Các vườn tiêu của Phú Quốc không những có giá trị rất lớn về kinh tế mà còn được đưa vào danh mục những địa điểm nên đi ở Phú Quốc. Tiêu Phú Quốc nổi tiếng về chất lượng do hạt mẩy, vỏ mỏng, ruột đặc, cay nồng và thơm không đâu sánh bằng. Những vườn tiêu xanh mướt là một điểm đến được rất nhiều du khách yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Tại đây, các bạn có thể check-in và sống ảo thoải mái để lưu giữ những bức ảnh thật đẹp. Bên cạnh đó, tiêu Phú Quốc được coi là đặc sản của vùng nên du khách có thể mua về làm quà với giá cả phải chăng. Một số vườn tiêu mà bạn có thể ghé thăm Vườn tiêu Đức Minh Đức Thạnh nằm trên đường 30 tháng 4 kéo dài, cách trung tâm thị trấn Dương Đông hơn một cây số. Vườn tiêu khu tượng Nơi đây có nhiều tiêu và ngon nhất, nhưng nằm trên đường đi xã Bãi Thơm, cách trung tâm thị trấn hơn 30 cây số. Vườn tiêu phía Bắc đảo, trên đường đi gành dầu có một số vườn tiêu dọc đường đi, các bạn có thể ghé để tham quan. 6. Dinh Cậu Dinh Cậu thuộc thị trấn Dương Đông, tọa lạc trên một gờn đá kỳ quái vươn ra biển. Nơi đây thờ Thủy Long Thánh Mẫu, người được cho là có công khai hoang đảo Phú Quốc và ba cậu là ba vị con trai của bà. Đường lên dinh cậu là 29 bậc thang uốn khúc bằng đá. Dinh cậu cổ kính, sừng sững, hiên ngang, nằm dưới tán cây cổ thụ xanh mát quanh năm. Khi hoàng hôn, dinh cậu càng nổi bật với vẻ đẹp hoài cổ, huyền bí, Hàng năm, vào ngày 15 tháng 10 âm lịch, nơi đây còn tổ chức lễ hội Dinh Cậu được nhiều du khách quan tâm. 7. Chợ đêm Phú Quốc Bạn chắc chắn không nên bỏ qua chợ đêm Phú Quốc nằm ở khu vực thị trấn Dương Đông, đối diện chợ Dương Đông. Chợ đêm Phú Quốc nổi tiếng với nhiều đặc sản phong phú, cùng với các món ăn đường phố đa dạng như kem cuộn Thái Lan, đậu phộng, kẹo chỉ Phú Quốc, bánh tráng. Đồ lưu niệm ở đây cũng nhiều vô kể, đặc biệt là đồ làm từ ngọc trai. Bạn có thể chọn những món quà bé bé xinh xinh làm quà cho người thân và bạn bè một cách dễ dàng. Đặc biệt, nếu là tín đồ ăn uống, bạn đừng quên thưởng thức hải sản tại đây nhé. Hải sản vừa tươi, ngon mà giá cả hợp lý. Ngoài ra, nếu muốn nghỉ chân thì bạn hoàn toàn có thể thuê nhà nghỉ để nghỉ dưỡng tại khu chợ đêm sầm uất này vì đây cũng là khu vực trung tâm của Phú Quốc, tập trung tới 90% nhà nghỉ, khách sạn và các khu nghỉ dưỡng từ bình dân tới sang trọng. Tuy nhiên, để không mất thời gian nếu khách quá đông, bạn nên đặt khách sạn trước. Và đương nhiên, ở một khu vực trung tâm thì vô cùng thuận lợi trong việc di chuyển và hành trình tham quan các điểm tiếp theo của bạn. 8. Vinpearland Phú Quốc Đây là một trong những khu vui chơi ở Phú Quốc thu hút nhiều du khách nhất bao gồm nhiều khu vực như công viên nước, trung tâm giải trí ngoài trời và trong nhà, thủy cung và phố mua sắm. Bạn sẽ có cơ hội tham gia các trò chơi đầy thú vị như trò chơi tự do, đường trượt xoắn ốc, đu quay dây văng. Bên cạnh đó, nhiều trò chơi cũng được thiết kế phù hợp với những du khách đi theo hình thức gia đình và có trẻ nhỏ. 9. Đền thờ Nguyễn Trung Trực Nguyễn Trung Trực là một vị tướng có công với hòn đảo nên người dân nơi đây lập đền thờ ông. Ngôi đền này nằm ngay gần mũi gành dầu, cực bắc của đảo. Đứng tại mũi gành dầu, bạn có thể nhìn sang bên kia thấy Campuchia ở phía xa, cách nhau bởi dải đá ngầm dưới biển. Điểm đặc trưng của mũi gành dầu là địa hình vách đá lởm chởm cùng với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp sẽ để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Tới đây, bạn cũng có thể thưởng thức hải sản tươi ngon với giá cả phải chăng 10. Làng chài Hàm Ninh Làng chài Hàm Ninh là một làng chài nằm trên bờ biển phía đông, tọa lạc dưới chân núi Hàm Ninh, thuộc xã Hàm Ninh, Phú Quốc. Đây là một nơi lý tưởng cho du khách trải nghiệm cuộc sống địa phương. Có một vài trang trại nuôi cua cũng như chế biến hải sản ở đây mà bạn có thể ghé qua. Ngoài ra, khách du lịch khi tới làng chài Hàm Ninh sẽ được khám phá cuộc sống của ngư dân ra sao, cách ngư dân làm việc và sinh sống hay chế biến hải sản để bán như thế nào. Bên cạnh đó, bạn có thể tham gia một số hoạt động thú vị dành cho du khách như câu cá, bắt ngọc trai, hải sâm hay dàn lưới bắt cá. Bạn có thể yêu cầu ngư dân địa phương đưa bạn đi câu cá trên sông hoặc dưới biển với một khoản chi phí nhỏ. Một phú quốc quá tuyệt vời phải không nào? Hòn đảo này đặc biệt nổi tiếng với rất nhiều loại hải sản và món ăn được chế biến từ hải sản tươi sống, thơm ngon. Ví dụ như gỏi cá trích, nhum biển nướng, ghẹ luộc chấm tiêu chanh hay ốc hương nướng. Bạn còn có cơ hội thưởng thức và mua về làm quà các đặc sản nổi tiếng của hòn đảo này như nước mắm, hạt tiêu, rượu sim rừng hay bánh tét mật cật độc đáo với đòn bánh hình tam giác. Bạn còn có thể lựa chọn ngọc trai tại Phú Quốc hay Hải Sâm hoặc nấm tràm, loại nấm rất đặc trưng chỉ có tại Phú Quốc để làm quà. Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi đúng không nào? Hãy nhanh nhanh lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới của mình và nhớ chuẩn bị thật nhiều váy áo đẹp để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này của mình các bạn nhé.